À, quận Gò Vấp nha quý vị. Đây là một căn nhà góc hai mặt tiền và với một cái diện tích là ngang 3m6 à, à, và độ sâu là 12m à, và được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu nha quý vị. Với căn nhà góc hai mặt tiền và ngay sát bên với lại khu vực đường Phạm Văn Chiêu cũng như là một căn nhà đúc thật nha quý vị với uh, thiết kế một trệt và một lầu và công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy à, phòng khách phòng bếp và có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh và với được gia chủ là tặng phụ nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Một căn nhà với hướng chính là hướng nam nha. Và căn nhà chúng ta thì à, nằm trên một con đường hẻm xe hơi và rộng lên đến khoảng 4 mét. Anh chị à, mua căn nhà này vừa ở và vừa mua để kinh doanh buôn bán về những mặt hàng online cũng như là mỹ phẩm và bán tạp hóa đều được nha quý vị. Với à, làm à, tiệm à, tóc và làm tiệm nail đều được nha. Với căn nhà mình là đường à, thông nha quý vị. À, gia đình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán. Đây và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng nam nha quý vị với à, thuộc mệnh theo ông tí là Đông Tích Trạch. Và đây là khu vực vị trí bên à, con đường bên hông này. Con đường bên hông này thì à, rộng lên đến khoảng 3 mét rưỡi nha quý vị và gần đến khoảng 4 mét và đây là con đường đi vào. Một con đường đổ bê tông rồi và một con đường thì rất là sạch sẽ và thoáng mát. Cũng như là khu vực đây thì đang kinh doanh, buôn bán về hàng tạp hóa, cũng là mở những các cái văn phòng công ty Đấy và con đường này thì à, đường xe hơi à, vào đến tận nhà luôn nha quý vị. Nhà mình thì à, chỉ cách mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu chừng cỡ khoảng 10 đến 15 mét thôi, rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình mình. Cũng như là vừa ở hoặc là mua để buôn bán, mua cho thuê. Một căn nhà với tặng full đầy đủ tất cả nội thất nha quý vị góc hai mặt tiền và khu vực đây thì rất là đầy đủ những các cái nhu cầu tiện ích nha sát bên thì à, chúng ta sẽ có công viên làng hoa cũng là chợ Anh Đông Tây và với à, ngay sát bên à, thì chúng ta sẽ có ngân hàng và công viên, bệnh viện, siêu thị và trường học đầy đủ hết nha quý vị. Một căn nhà với góc hai mặt tiền và được xây dựng trên nền đất là ngang 3m6 và độ sâu là lên đến 11m hơn nha quý vị. Với tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Căn góc và được gia chủ là thiết kế với những các cái cơ sổ cũng là có cửa hậu đường sau và với à, căn nhà tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị Thì căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá là hơn 3 tỷ đồng và còn thương lượng nha Căn nhà với đầy đủ tất cả công năng cũng như là full nội thất đầy đủ hết nha quý vị Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh và nhà mình thì gồm hai lớp cửa nha. Lớp cửa bên trong nữa thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh và có kính cường lực nha quý vị. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân đậu xe máy này. Khoảng này rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị rất là đẹp và một căn nhà với um, sổ hồng riêng và cũng là sổ hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị nhà mới và tặng full nội thất đầy đủ kèm theo thì uh, những vị khách hàng uh, quý vị uh, cô chú anh chị mình đang uh, có nhu cầu mua nhà ở trên khu vực uh, quận Gò Vấp và với uh, giá hơn 3 tỷ đồng thì uh, xem được sơ qua video cũng như là quan tâm đến thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị một căn nhà sổ hồng riêng và cũng như là sổ hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị với à, tặng full nội thất đầy đủ hết và thiết kế đẹp. Gia chủ thì À, à rất là dễ tính và vui tính nha quý vị Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời Và căn nhà mình thì à, với góc hai mặt tiền thì chủ nhà đã để những các cái cửa sổ này Để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị Đây căn nhà hướng chính là hướng Nam Phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha Một à, mẫu nhà và nó là tuyệt vời và full nội thất nha quý vị Là ngoài sát bên với là khu vực đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Và bên trong đây thì đang có rất là nhiều những căn nhà lầu và cũng như là những căn nhà phố đẹp, sang trọng và đẳng cấp nha Cho gia đình chúng ta lựa chọn nha quý vị Thì à, căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá chỉ với giá là 3 tỷ 790 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha 3 tỷ 790 triệu đồng và còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha quý vị Một căn nhà full nội thất đầy đủ từ à, sofa cho đến bàn ăn cũng như là giường tủ đầy đủ hết nha quý vị và góc hai mặt tiền để lấy rõ ờ, và lấy được ánh sáng rất là nhiều nha quý vị thì ờ, những ờ, khách hàng chúng ta đang xem và quan tâm và muốn lựa chọn cho mình thì khi xem sơ qua được video liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để là người đầu tiên và sở hữu cho mình những căn nhà đẹp ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp cũng như là ngay khu vực trung tâm và thuận tiện di chuyển về những các cái khu vực lân cận nha quý vị khu vực đường sau đây thì sẽ được gia chủ tặng gia đình mình chúng ta với những các cái bộ bàn ăn này và có tủ bếp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 đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ uh, à, 790 triệu đồng và còn thương lượng nha. Một căn nhà là ngang 3m6 và độ sâu là lên đến uh, um, gần 12m nha quý vị. Xây dựng một trệt và một lầu. Đấy, full nội thất nha. Rất là đẹp và tuyệt vời. Nằm ngay khu vực trung tâm, ngay sát bên lại khu vực làng hoa và chợ nông Tây. Cũng như là khu vực uh, ngay sát bên với lại khu vực siêu thị uh, à, ờ, MH2 đang xây dựng ở trên à, đường Phoenix và gần với lại khu vực ngã Tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng như là Phoenix luôn nha quý vị. Rất là tuyệt đẹp luôn, nằm à, trên khu vực vị trí trung tâm và dễ dàng thuận tiện cho mọi à, gia đình mình à, di chuyển về những các khu vực quận 1, quận 2 và quận 3, quận à, 7 lại quận 10 thì di chuyển đi lại rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Nhưng ai đang xem và quan tâm và lựa chọn cho mình một căn nhà ở um, trên uh, địa bàn quận Gò Vấp và nhà mới sổ hồng riêng và công chứng ngay được luôn thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em nha quý vị để đi xem. Và khu vực cầu thang thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tại vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Trên đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và sẽ có một phòng vệ sinh nha. Có hai phòng ngủ mà một phòng vệ sinh để ờ, sử dụng ờ, bên trong không gian căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị với tặng ờ, giường này cũng là tủ nha đường trước thì chúng ta sẽ được gia chủ là tặng bàn trang điểm cũng như là kệ để tivi Đấy, với căn nhà mình thì ngang 3m6 và độ sâu là gần đến 12m và xây dựng với một trệt và một lầu. Hướng nhà là hướng chính nam nha quý vị. Thuộc ai phong thủy là đông tứ trạch. Đấy, đều à, hai hướng nha, hướng à, nam và hướng đông. Đấy, cửa hậu thì hướng đông và cửa chính thì hướng nam nha quý vị thuộc uh, mệnh uh, phong thủy là uh, đồng tứ trạch nha. Đấy, với nhà thiết kế đẹp full nội thất nha quý vị. Trên thì chúng ta sẽ có hệ thống trần thạch cao và đèn led đèn chiếu sáng và kèm theo là có máy lạnh điều hòa, kệ để tivi, bàn trang điểm nha quý vị. Rất là đẹp và full nội thất đầy đủ hết nha. Thì những ai xem và quan tâm lựa chọn cho mình thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và với khu vực không gian ban công đường trước thì chúng ta thì là phơi đồ giặt rũ uh,